Hi, xin chào tất cả các bạn với video của mình và video này mình sẽ làm về âm bi chấp 2042 có tựa đề là kẻ chiến thắng không cần phải giải thích. Trang bì thì chúng ta thấy được là là có à, John C và Nishi đã được uh, à, building tổng quốc trong một trận bây giờ đã được người sinh ba của Katakuri đem về lại bảo bán và có tab có tên là kẻ chiến thắng không cần phải giải thích Trong lâu đài của Oden đó, là Idrat ừ, sau khi tỉnh lại đi tìm kẻ đã vừa làm cho mình gục ngã Idrat đã thấy CP0 kẻ vừa làm cho hắn bị một vết thương chí mạng trên người Idrat đã liền tới đâm xuyên người của CP0 và CP0 hỏi á, vì sao mà làm như vậy Idrat đó là công lý của tao tao CP0 nói thực sự tao ghen tị với mày ghen tị đây là gì ghen tị ở đây chính là là ít rất là nhóm học đặc vụ của hải quân ngầm của hải quân thì nó có được sự tự do nhất định còn ít rất còn cb không á là phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ngụ lão tinh đưa xuống của cấp trên đưa ra rồi sau câu nói đó thì CP0 liền tóc biển và dùng lục thức đâm thẳng vào khiết hầu của Itlat và làm cho Itrat gục ngã thêm lần nữa và có thể Hawking nhận định đã bỏ cho Itrat là chỉ có một phần trăm sống sót đến sáng mai. Thực sự Itrat đã ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng cực kỳ nguy hiểm. Rồi chúng ta sẽ sang khung tranh mới á, là là khung tranh này là trận chiến giữa Luffy với Kaido. Đôi trận chiến này đa số là xoay quanh của trận chiến giữa Luffy với Kaido trên nóc của Onigashima khi các bộ Onigashima thì Luffy đang trong trạng hải ghi bổ Snapman đang đánh liên hoàn hàng bằng mặt Kaido Do cũng giống như một khi bây giờ Luffy đã bút thêm hai cây bá vương vào đòn đánh nhưng Kaido vẫn vẫn vẫn đó chịu đòn rồi ờ, Kaido đã có lời khen cho Luffy là là Kaizo thấy đau và là khen cho sự thông minh của Luffy trong trận đánh sinh tử này là là nó thay đổi chiêu lộ một cách bất thình lình đã ra Kazu đâu có khả năng làm như vậy để cái câu này đã hé mở phần nào Luffy rất thông minh trong chiến đấu và trái trái ấp của yêu của Luffy là một trái <laughs> về Paramecia rất đặc biệt đối với cái đô, đô nó có thể tấn làm cho cái súng sức nhiều đến như vậy và Kaido đã bước qua trạng thái mới đó là chính là trạng thái túy thắng thể là là trạng thái mới trong sức mạnh của Kaido là là trạng thái nũng nịu ngọt ngào á ngọt ngào làm cho Luffy à, tưởng tưởng trạng thái nào làm cho Luffy phân tâm tâm không đánh đấm nữa nhưng Luffy là một con người là một con người ăn chơi chơi không có thích làm những chuyện mờ ám như thế này nên Luffy Faye càng tức điên hơn nữa rồi lớp lớp phi là một người tấu hài chứ lớp phi không có trong chiến trong chiến đấu lớp phi là càng nghiêm túc tốt và và lúc và lúc này lớp phi đã chiến đấu vì một số lý, lý do tại quanh nước quốc tức là mình sẽ nói lý do này nha nên lớp phi càng điên tiếp hơn nữa và nói là lão với cùng sai rồi rồi sang câu tranh tiếp theo thì thì Kaido á Kaido nói là mày đừng tưởng mày chỉ có là người duy nhất có thể tháo thay được tương lai có một có một số ít cái mạnh cũng có thể làm được đấy và ngay lập tức thì Kaido Kaido né liền né liền chiêu thức cực nhanh của Luffy và dùng tới trạng thái là tùy tắc thể có thể hiểu nôm na là trạng thái mà mà là sung sức nhất nhất của Kaido có thể né hết mọi chiêu thức và mày mày nên nhớ kẻ mạnh thực sự không dùng hết sức ngay từ đầu trận sang ngữ hàng tiếp theo thì thì với cái tên của mình là thủy tắc thể Kaido lập tức mạnh Luffy và và cũng như thể cắn Luffy đưa lên trên và trong khung không tranh này thì Luffy đã lúc trong cái tranh chapter 1000 à, khi mà trên đảo Onigashima Luffy đã nói chứ Momo hãy cắn lấy Kaido cho anh và bây giờ Kaido lại cắn lại Luffy vì chỉ có bây giờ Kaido Kaido lỗ Luffy lỗ chỉ có Momo, Momosuke là lời cũng như thế thì Kaido đã ngập Luffy bay lên trên không không cái khung tranh này mình kéo nó to quá nên nhìn gặp Kaido nó mập chứ chứ thật sự gặp Kaido rất là vạm vỡ nha Ờ, rồi cũng, à, như thế theo quán tính thì Kaido cái hất của Phi, Phi kéo Luffy lên xong nhả ra xong dùng đòn, đòn, đòn nhiệt tức bắn bắn thẳng vào, vào Luffy đòn nhiệt tức này mạnh đến nỗi xuyên qua cả Onigashima mà đẩy Luffy xuống rơi xuống dưới nhưng Luffy với tốc độ bắp Batman đã đổi sang trạng thái Bowman Man đã đạp chân vào không khí để bay lên Kaido xả chiêu bao nhiêu hay thì Luffy đỡ đòn và phản lại bấy nhiêu rồi bây giờ sẽ là đòn cuối cùng của Luffy với cả Kaido á là vô trạng thái chỉ có trong hai người đánh nhau thì cái chiến thắng chỉ có một. Ờ, Luffy nói là là lý do à, à, Luffy nói với Kaido là ngươi còn ở đây thì mọi người Wano còn đó khác có nghĩa là Kaido đã xây dựng những công sự tại Wano quốc làm cho nguồn nước và người dân đã khác ô nhiễm nguồn, nguồn nước và không khí làm cho Wano một một đất nước xinh đẹp bây giờ trở thành một một đế, đế, đế chế mà chế chế coi như là một nơi sản xuất rác thải khổng lồ luôn á và à, sao là lúc à, trong một cận trong lúc sau thì Kaido Kaido nói với lại Luffy á là là sa à Kaido khinh thường người dân Wano Đô và nói là chúng mày nhân lũ Wano đã quen làm phần cuối đầu rồi chúng hoặc là một lũ yêu yêu hòa bình yếu ớt hoặc hài hài lòng chết vì danh dự một lũ thua cuộc tìm cách che đậy cái mùi thất bại của chúng chúng và Kaido cũng khinh thường luôn cả samurai của Oden là tuy nhiên như tao đã nghĩ chúng mày không phải Oden không còn một tên samurai quái vật như hắn xuất hiện trên đời này nữa à, và cứ phải dùng dùng dùng dùng tản cái đô bằng bằng bằng Sugume Gokun cùng nhưng Kaido đô rất rất còn khỏe khỏe đánh lại Luffy bằng đòn ô lôi bắt quái đấy ngay vừa mới được bị ăn đòn luôn cây đơn thực sự rất mạnh mạnh và không biết có cửa nào cho Luffy đây và là Luffy đã bị đã bị xì hơi thì thì Luffy phải bịt bịt bồm lại trong trạng thái tủy sát thể này Kaido thật sự rất đáng sợ có thể thì Đông Nam là trạng thái tàn sát cùng nhiệt cùng chiến nhất của Kaido có thể ta sát, ta sát sinh hết tất cả mọi mọi người và là trạng thái nhìn sung sức và tàn ác nhất của Kaido là phải rồi vì người vì sinh vật mạnh nhất thế giới phải thế chứ thế chứ nó mới có sợ và đây là đòn đòn quyết định cuối cùng của Kaido với lại Luffy đây là đòn một đòn nữa và Luffy với Kaido dồn hết lực và toàn mạng và hai người đang tập trung cao độ nhưng sự tập trung ấy đã bị gián đoạn bởi một bởi một tên cb không không vì vì nó đã đã tóc biến lên và dùng thiết khối để ôm lấy Luffy thiết khối của cb không là rất mạnh nó có thể nặng đến nỗi mà Luffy không thể tùng đòn đánh được và đã ăn một trọn của đòn của Kaido và Kaido Kaido cũng nhận ra ra rằng nhưng mà đòn của Kaido quá là nhanh nên không thể nào dừng tay được và cái kết là cái đô đô bị đô cho Luffy ăn một đòn đòn Olobak đòn đòn rất là mạnh của Kaido đô và Shibekao cũng bị bị lay một phần phần nhìn cái tay là biết à rồi rồi đây là, là Kaido Kaido là một quân tử tử không thích uh, làm những chuyện mờ ám ám đã chiến chiến thắng uh, Oden và Luffy phi bằng hai lần lần nhan xảo nên Kaido rất buồn và chắc chắn khung thành sau sẽ sẽ là khung tranh Kaido đã đánh đánh nát tên CP0 này và đối với hải tặc thì dù mày có là tiểu nhân hay là quân tử thì không quan trọng quan trọng nhất chính là cái kết quả quả của trận chiến cho dù mày có là có là bị ổi đến thế nào nào thắng là được được được mà thắng là thắng thua là thua chiến thắng là chiến thắng không cần phải giải thích và tiêu đề của chapter này là kẻ chiến thắng không cần phải giải thích nên cuộc chiến của hải tặc là không có sự công bằng bằng bằng nhưng mà những người quân tử như Kaido thì lại không thích điều đó Rồi, trên đây là toàn bộ anh bi chat tơ 1042 hai có tiêu đề là kẻ chiến thắng không cần phải giải thích. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau nha.